bên dập xong thì chúng ta sẽ cho cái uh, ờ, ghe vào cho ghe vào cho nó là chiết ốc ạ đây đấy đỗ rất là chuẩn em sẽ sẽ chiết ốc vào giá trị bạn nhé xong chúng ta sẽ đưa vào và siết như này Đấy. À, xin chào tất cả anh chị và các bạn làm nhôm kính chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh máy cắt nhôm CNC của em Khải đây là một kênh chuyên cung cấp về tất cả những dòng sản phẩm máy làm của nhôm và nhựa uy tín bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay. Và ngoài ra kênh này còn hỗ trợ xử lý những tình trạng của máy trong quá trình vận hành và sử dụng cho tất cả anh chị và các bạn. Và cảm ơn tất cả anh chị và các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng, đồng hành cũng như là ủng hộ uh, kênh máy cắt nhôm CNC của em. Và ngày hôm nay thì uh, em xin giới thiệu cho tất cả anh chị và các bạn một dòng sản phẩm rất đa năng, rất tiện lợi và chi phí đầu tư thì rất là rẻ. Nếu như mà anh chị và các bạn làm nghề cờ nhôm sinh chúng ta muốn tạo ra được cái ờ, cửa thay vì đầu tư ép góc thì chi phí rất là cao thì ngày hôm nay thì anh chị và các bạn có thể là đầu tư một con máy đột dập như thế này thì nó sẽ làm cho anh chị và các bạn ra những cánh cửa thay thế cho ép góc và chi phí đầu tư thì rất là rẻ đấy tiện lợi chúng ta có thể mang đi công trình cũng được đấy, hoặc di chuyển đi bất kỳ nơi đâu nó rất là nhỏ gọn máy được ờ, thiết kế đó là bằng hơi anh chị và các bạn đây có thể thấy này máy được thiết kế bằng hơi thì chúng ta chỉ cần cắm hơi vào sau đó là ấn bàn đạp thôi đây máy thì sẽ được thiết kế bằng hơi thì anh chị được cắm hơi vào như này sẽ có bật bàn đạp nha rất là nhẹ nhàng anh chị bạn rất là nhẹ nhàng với thiết kế bằng hơi như này á thì anh chị và các bạn có thể là sẽ tiết kiệm được nhân công trong quá trình làm việc khi chúng ta dập bằng tay á, thì chúng ta bắt buộc phải có hai người còn đối với máy dập bằng hơi như thế này thì chúng ta chỉ cần một người thôi và làm thì rất là khỏe rất là nhanh và vết dập thì rất là sắc ngọt không bị uh, bao viêng không bị nổi nhôm đó anh chị có thể thấy này thiết kế bằng ờ, nhôm bầu hơi thì rất là to Đây, bầu hơi rất là to thiết kế bầu nhôm cho nên là vấn đề sẽ ờ, đảm bảo trong quá trình vận hành sử dụng sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều và cái độ bền của nó rất là cao thay vì những bầu hơi bằng sắt thì cái thiết kế của nó sẽ không độ bền nó không cao đó rất là hay bị han dỉ còn bầu hơi bằng nhôm này thì nó rất là đảm bảo hơn rất là nhiều tôn thép thì rất là dày anh chị bạn tôn thép rất là dày đó và con máy này thì nó sẽ làm cho anh chị và ke vĩnh cửu chuyên về ke vĩnh cửu của hệ sinh pha năm và các hệ bất cạnh và ngay sau đây thì em sẽ dập uh, ờ, chi tiết từng dao cho anh chị và các bạn có thể thấy rõ hơn chúng ta sẽ dập các cái dao phía bên này thì uh, nó sẽ có các dao này phía bên này sẽ có bốn dao dao thứ nhất sẽ dập cho cánh cửa đi của hệ bất ờ, sinh pha năm cánh cửa đi cái này thì ờ, anh chị các bạn sẽ dập à, một lần đây dập một hạt cánh đi dập một hạt cánh cửa đi xin ba năm đấy ạ đó cái này thì chúng ta sẽ dập cánh cửa sổ của hệ sinh pha năm, để mà quay còn cái này dao số 3 này thì chúng ta sẽ dập cho cũng bao và cánh của các hệ của sinh pha năm. anh chị các bạn muốn dập uh, hai hạt thì chúng ta có thể là đưa vào đây đây là tôi sẽ dập khung bao này lập khung bao cái vĩnh cửu đây sản phẩm rất là sắc ngọt không bị bao viêng không bị nổi nhôm hay nôi nhôm đây ạ à, đấy sản phẩm dập rất là ngọt đấy là dập cho khung bao còn nếu anh chị và bạn muốn dập cánh hai hạt chúng ta có thể đưa vào dập dập rất là ngọt ạ đây ạ đó tiếp theo dao số 4 dao số 4 thì chúng ta sẽ dập cho cây ốp móc của hệ ờ, cửa lùa sinh 5 tiếp theo thì bên này nó sẽ có các dao dao số 5 thì sẽ dập cho khung bao của hệ cửa lùa và khung bao của các hệ bên cạnh không bao quả nùa và không bao của không bao quả nùa và không bao của các hệ bất cạnh bằng dao này chúng ta ra dập cho ke vĩnh cửu của cánh quả nùa dao số 7 chúng ta sẽ dập cho bánh xe của hệ quả nùa dao số 8 chúng ta sẽ dập cho dao thoát nước của hệ quả nùa sinh 355 dao số 8 chúng ta dập cho dao thoát nước của hệ cửa nồi C555 dao số 9 thì anh chị các bạn sẽ dập cho khung bao mở quay đấy khung bao mở quay dập một hạt khung bao mở quay dập một hạt khung bao sinh phanh năm đó một hạt chính tâm anh chị bạn nhá, đó tiếp theo thì ở bên này thì sẽ có da số 10 chúng ta sẽ dập cho khung bao với kính là không bao bất kính đây ạ đây sản phẩm đây đó không có vết ba via gì hết ạ vết dập rất sắc ngọt chúng ta số 11 chúng ta sẽ dập cho cánh của các hệ bất cạnh đây là cánh của bề mai nha bạn hệ bất cạnh đây là hệ bất cạnh này phẩm đây rất là ngọt không có một chút bao viên nào hết đó, đó. dập rất êm khi chúng ta dập xong thì đây là sản phẩm chúng ta là siết vào đấy cái vít cửu đều là cái nục rác đấy thì bạn đó ra số 12 thì sẽ là dập mà thoát nước cho hệ sinh năm đó và đây là tổng thể con máy đồ dập ghe vĩnh cửu của Sinfa 55 hay cờ lùa, cờ mà quay, cờ mà hất và dập cho tất cả các hệ ứng cạnh như PMA, Jima, Zangni, Zongkai, Loven, window Đó. Con máy này thì chi phí đầu tư rất là rẻ anh chị bạn ạ. Nó sẽ tiết kiệm chi phí cho anh chị và các bạn. Thay vì chúng ta không có tiền đầu tư với Xbox, chúng ta có thể đầu tư con máy như này. Thì làm sẽ bước giải quyết được cái vấn đề trước mắt ban đầu về kinh tế và ngoài ra thì công ty ờ, Factor Việt Nam còn cung cấp đầy đủ tất cả những dòng sản phẩm khác như máy cắt hai đầu từ những dòng 05, 06, 07, 08 đến những dòng cao cấp như F99 trước mặt anh chị các bạn đây đó máy ép góc kỹ thuật số hàng Factor Megatech máy nén khí máy phay đố đồ dập thủy lực đồ dập khóa hay đồ dập bằng tay đầy đủ hết và tất cả những phụ kiện của máy anh chị và các bạn có nhu cầu đầu tư hãy liên hệ trực tiếp với lại em Khải số điện thoại là 0963 296 146 hoặc đến một trong hai cơ sở khu vực phía Bắc là bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội và khu vực phía Nam đó là gần công viên Suối Tiên, quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh để được xem máy và test máy trực tiếp. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng, ủng hộ cũng như là đồng hành cùng với công ty Factor Việt Nam và ủng hộ kênh máy cắt nhôm CNC của em Khải. Một lần nữa, lời cuối thì xin uh, chúc cho toàn thể anh chị và các bạn có một sức khỏe và nhận được nhiều công trình. Xin chào và hẹn gặp lại.